mẫu này thì vải thun co giãn bốn chiều cân đối không bao giờ bị xù, xù lông nha các chị nha mềm mịn và quần có hai túi hai bên rất là sao các chị có thể để điện thoại hay bóp ví đều được hết nè các chị có thể đi chơi hay đi dạo phố đều bỏ điện thoại hay bóp ví cực kỳ thoải mái luôn nè các chị nha quần là quần dài nha mấy chị nha quần dài và tông màu này có size từ 40 cho đến 85 kg mọc vừa gồm có 6 màu như sau nên nên các chị đặt hàng theo cú pháp dùm em là màu sắc cộng chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên alo chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha giao hàng nhanh chóng từ 1 đến 2 ngày các chị nhận được trước khi thanh toán các chị được xem hàng đúng như mẫu livestream thì các chị nhận không đúng trả về nha các chị nha chị nha và có size dao động từ 40 cho đến 85 kg mọc vừa Size dao động từ 40 cho đến 85 kg mật vừa. Các chị đặt hàng thì để lại chiều cao cân nặng, số điện thoại, địa chỉ bên em chốt đơn, ba bộ miễn ship. Các chị nha, vải này là lên form rất là cực kỳ sang luôn nha mấy chị nha mình có thể đi chơi đi dạo đi chở con đi chợ đều được hết luôn nha mấy chị các chị có thể để để trong túi mình điện thoại hay là ví bóp đều thoải mái hết luôn nè thun này cực kỳ co giãn và co giãn bốn chị không bao giờ bị xù lông cho các chị luôn em đang mặc là màu đen hôm nay là em sẽ giới thiệu cho các chị một cái mẫu rất là sang luôn 99 ngàn một bộ ba bộ sẽ được miễn phí ship đây là màu đen các chị có thể khoác lên mình một cái túi túi đơn giản cực kỳ mình có thể đi dạo được nè ok nè túi rất cực kỳ rất là sâu luôn nha các chị nha em sẽ mặc từng màu cho các chị xem nha các chị nha các chị có thể tham khảo màu tiếp theo em mặc nha rồi tiếp theo em sẽ mặc màu cà phê cho các chị xem nha các chị nha các chị để ý cái tông màu lên da của em như thế nào và đặt hàng cho chính xác ha rồi đây là màu cà phê này các chị ơi Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi 99 ngàn một bộ ngoài thị trường bán hai trăm mấy ngàn một bộ đó các chị ơi ba bộ sẽ được miễn phí ship một được phép xem hàng trước khi thanh toán cho nên là các chị yên tâm đặt hàng nha mấy chị nha Rồi đặt hàng theo cú pháp là màu sắc này cộng chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại Thì bên em sẽ lên đơn liền cho các chị luôn nha Và giao hàng thì cực kỳ nhanh chóng cho, cho các chị luôn nha Rồi tông màu gồm có 6 màu Các chị có thể tham khảo bản màu em đọc như sau Màu tím sen, màu đỏ, màu đen màu tím quế màu cà phê màu xanh lý nha các chị nha đó ba màu và các em em sẽ đặt em sẽ mặc từng màu cho các chị xem để các chị xem form dáng và lên da như thế nào nha các chị nha này cực kỳ đẹp luôn nè hai túi hai bên rất là sâu luôn nha các chị nha quần là quần dài cho các, cho các chị luôn nè màu này là màu cà phê nha các chị màu này là màu cà phê đây em có thể bảo điện thoại cho các chị xem luôn này nó sâu độ sâu của túi bên em làm như thế nào và lưng quần là em nói lại cho các chị xem luôn nè phía trước là thun thun bản dẹp như thế này và phía sau là quần lưng chung như thế này cho nên các chị cỡ nào cũng cũng mang thoải mái hết nha các chị nha này rất là đẹp luôn à, 99 ngàn một bộ và cái này là màu xanh lý nha các chị nha màu xanh lý các chị mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi mua đặt hàng để lại theo cú pháp như sau màu sắc cộng chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại thì bên em sẽ lên đơn ngay cho mình nha các chị nha mẫu này cực kỳ đơn giản và rất là đẹp luôn các chị em khách của em rất ai cũng thích hết mua đi mua lại rất là nhiều tông màu gồm có 6 màu như sau nha các chị nha màu tím sen màu đỏ màu đen màu tím quế màu cà phê và màu xanh lý size dao động từ 4 40 cho đến 85 kg bọc vừa nha các chị nha em sẽ đưa form 85 kg cho các chị xem nha các chị nha đây form tấm 85 kg bọc vừa này các chị ơi này cực kỳ to luôn nha các chị nha cho nên là các chị yên tâm mua hàng nha các chị nha có size hết cho các chị luôn cho nên là mình khỏi không phải lo về vấn đề cân nặng nhiều hay ít nha các chị nha đây form cực kỳ to luôn này các chị ơi hay, hay rồi màu em đang mặc là màu xanh lý nha các chị để ý bản màu em đọc nha các chị Tông màu này là màu tím Huế nha các chị nha Đồng giá là 99 ngàn một bộ ba bộ sẽ được miễn phí ship Các chị đặt hàng để lại comment theo cú pháp Màu sắc cộng chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại Thì bên em sẽ lên đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha Đây quần có hai túi hai bên cực kỳ sâu như thế này nha các chị nha rồi em sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay